bạn Hôm nay mình đi đến cửa hàng xe gắn máy Hùng Đạt ở số 114 đường Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để hỏi giá các dòng xe nhập khẩu cho các bạn à, tham khảo nha. Hôm nay là ngày à, đầu tháng 6, cụ thể là ngày 3 tháng 6 năm 2019 thì mình à, có cập nhật giá lại các dòng xe nhập khẩu từ Indonesia và Thái Lan cho các bạn cùng tham khảo giá sau đây là một số dòng xe như Satchia, Sonic, Vario, MX King à, và một số dòng xe khác như là Way Y và Scorpio cửa hàng chưa có trưng bày ra nhưng mà vẫn có hàng để cung cấp cho quý vị và các bạn nha giá này chưa bao gồm phí à, đăng ký à, trước bạ biển số nha các bạn giá thì nó có thể thay đổi từng ngày thì mình cũng có để lại cái số điện thoại à, trên à, phần mô tả đó trong phần mô tả của video đó cho các bạn à, điện có gì thì các bạn điện thoại cho cửa hàng để liên hệ trực tiếp luôn nha các bạn rồi chiếc Sonic là mình giá nhiêu em Tonic nếu mà cập nhật trong cái à, đầu tháng 6 này thì nó à, giá từ 58 cho tới 60 triệu anh 58 cho tới 60 triệu 58 là dòng nào? 58 là dòng nó gồm có màu đen và màu đỏ mâm đen Màu đỏ mâm đen Đen và đỏ mâm đen Màu đen mâm đen Đen mâm đen và đỏ mâm đen Nói chung là mâm đen Đúng rồi Mâm đen là 58 58 triệu Mà chưa giấy ha Đúng rồi chưa giấy tờ Nếu mà giấy tờ nó khoảng nhiêu nữa thì đó, mình ở thành phố hay là ở huyện hay là ở thị xã nó tầm có khoảng từ 2 ờ, triệu tới tới một triệu rưỡi cho tới 3 triệu à. từ 1 triệu tới tới 3 triệu rồi rồi chiếc mâm đỏ này nếu mà mâm đỏ này thì nó mắc hơn 1 triệu so với mâm đen là 59 triệu đỏ là mâm là 9 triệu nó còn một phiên bản nữa là trắng đỏ trắng mâm đỏ, đỏ, mâm đỏ luôn. thì nó là 60 triệu là 60 triệu là hết dạ hết đấy ha ba dòng đấy ha ba dòng rồi trả góp được ờ, mấy chục phần trăm ờ, giá trị xe nó mình có thể đóng từ 30 phần trăm cho tới 40 hoặc 50 à. từ 30 phần trăm tới 50 phần trăm đời mình là 2019 luôn ha 2019 anh đây là 2019 nha. hôm nay là giá ờ, của tháng 6 nha các bạn cái này là đúng chính hãng hàng Indo anh tại vì mâm vỏ đều uh, xác nhận là của Indo hết đóng chữ Indo phải không? Ờ, đóng, đóng chữ Indo thì nó nằm bên đây lận anh ơi, nó nằm tới bên đây lận. Tức là Indonesia thì nó nằm bên đây. Đây, ở dạ. trước mà trước. Ở trước, ở trước thì ở trước đây. Trước thì nó nằm tuốt ở trong lận anh khó thấy lắm. Ê anh Cái tiếp này đây Đây Đỏ thì bắt Indonesia là mâm Indonesia Đỏ má thì Indo Đây Mâm nó nằm ở đây, mâm Indonesia Indonesia đây nói chung là là hàng đảm bảo là chính đảm bảo. gốc hết ha chính gốc hết rồi hồ sơ mình về mình làm giấy tờ là là có liền không nó tầm thí dụ như mấy cái xe nhập khẩu thì nó tầm có khoảng từ 15 cho tới 20 ngày bác có làm giấy được đúng rồi nhiều khi uh, cũng có xe hải quan có sẵn à. rồi ngoài ra mình có dòng em mà ít kinh nữa cũng à, của okay. Indo dòng này giá nhiêu hàng này thì nó cũng có hai phiên bản phiên bản xanh mâm đen và mâm đen và mâm xanh thì mâm xanh này nó mắc hơn 500 năm xanh là mắc hơn 500 dạ đúng rồi rồi 500 triệu. 50 triệu 500 50 triệu 500 ở đây 29 nha. 29 còn mâm uh, mâm đen, đen này đó là 50 triệu mâm đen 50 triệu cam cũng vậy luôn còn miễn mâm đen là dạ. giá rẻ hơn ha. Dạ, đúng rồi đây giờ cái ánh nắng nó hơi ờ, chói ra, cái màu cam này nó, nó thấy nó hơi bị tái nha các bạn hai màu cam nó trong nè rồi à, mình vòng 27 28 à, mình còn 28 mình còn em nó đã à, hết hàng anh ơi hết hàng luôn dạ ha. đúng rồi nó đã bỏ mẫu á bỏ mẫu luôn rồi dạ rồi qua đến sa chia sa chia sa chia hôm nay giá mấy sa chia hôm nay bữa nay nó đeo giá chính xác nó là 53 triệu 53 triệu tất cả phiên bản luôn hả? Đúng rồi anh. Ở đây em có đủ 6 màu. 6 màu. Là màu xanh nè, màu vàng nè, màu đỏ nè. Màu đen đỏ. đen đỏ, đồng giá hết hả? Đồng giá hết anh. 53 triệu chưa bao gồm chi phí Chưa bao gồm chi phí đăng ký. Thì nó cũng tầm có khoảng từ 1 triệu cho tới 3 triệu. À, đời này đời mấy? 2019 rồi quay vô là hôm nay giá sao em ơi bây giờ hiện tại bây giờ mình có hai dòng một dòng là 125 một dòng là 150 125 hiện tại bây giờ nó em có phiên bản 2019 đó nó gồm có là màu đen đen nhám và tem nổi đen nhám và tem nổi thì tất cả những đồ em nói như những người nhiều khi người ta bán mâm Trung Quốc đó thì nó sẽ rẻ hơn có khoảng 1-2 triệu nhưng mà không có chữ Indonesia ví dụ như ở đây em hướng dẫn là mâm nè mâm nhật mâm indo thì nó sẽ có đóng chữ indonesia ha made indonesia còn nếu mà mâm trung quốc nó sẽ bôi cái chữ này và vỏ này cũng không phải là vỏ indo luôn thì nó mâm bán. là mâm trung quốc hả dạ có mâm loại mâm trung quốc luôn à, đâu quay quay quay lên đây dạ. đây là vỏ và mâm à. nó có chữ made indonesia 150 125 125 25 mà tem nổi là 125 tem nổi đời 219 phải không? Dạ đúng rồi anh. Là chiếc này hôm nay giá nhiêu em? 43 triệu anh. 43 triệu. Chưa bao gồm chi phí đăng ký. Dạ đúng rồi. Rồi đây. Còn đây là 150. 150. Dạ 150 thì nó có thêm hai màu mới nữa ngoài bốn màu cũ và hai màu mới gồm có màu ờ, vàng cát và màu xanh cát tem thì nó là loại tem khối tem khối thường là nó là tem màu đen hơi đen khói khối ra à. tức là nó không phải như là tem cũ là nó sáng luôn à. ờ à, dạ đúng rồi 150 dạ. thì nhiêu 150 thì nó có hai phiên bản như em nói á, là màu xanh cát và màu à, vàng à, cát thì nó là giá là 54 triệu 500 còn à, dòng kia trong kia thì nó gồm có bốn màu đen đỏ trắng thì thằng này nó rẻ hơn cỡ khoảng 2 triệu giá em cập nhật thì nó trong tháng 6 nhưng mà giá thị trường của xe nhập khẩu thì nó có thể lên xuống ừ. cái màu tem nổi này là nó cũng có đủ màu luôn đó hả 150 150 thì em tổng cộng nó có 5 6 màu 125 thì nó cũng có 3 màu anh tức là ba màu mới bây giờ nó gồm có đen xanh cát và màu vàng cát nhưng mà hiện tại bên em chỉ có màu đen thôi rồi trả góp là cũng ờ, được ờ, các tỉnh luôn không em trả góp trên các tỉnh tất cả các tỉnh miền tây luôn anh tất cả tỉnh miền tây dạ. thủ tục đơn giản thủ tục các đơn giản chỉ cần chứng minh nhân dân và bằng lái xe trả trước tối thiểu là 30 phần trăm cho tới 50 phần trăm ờ, làm xe cho hồ sơ trong ngày luôn hả đúng rồi mình sẽ làm trong hồ sơ có khoảng 20 phút mình sẽ nhận xe liền à, đây một số hình ảnh cái dòng radio nha các bạn lãi suất theo ngân hàng trả hàng tháng lãi suất mình à, tốt không lãi suất tốt anh nó lãi suất cạnh tranh nó tầm một trăm mấy cho tới hai trăm mấy à, có à, Gmod nó tích hợp Gmod trong đây có chức năng chống trộm luôn chìa khóa Gmod chức năng chống trộm luôn những xe đó nó cũng uh, chống trộm này dạ đúng rồi khi mà ai đụng vô chiếc xe nó sẽ báo nó sẽ kêu lên này ờ, đâu có bình ha dạ đúng rồi những xe mới mình không có gắn bình bên mình này nói chung ra dòng xe mới mình còn những cái dòng như copy hay là dòng quay y đều có đầy đủ nhưng mà tại vì chưa có kịp trưng bày ra cho mấy bạn coi thôi quay y mình có có có giá luôn chưa quay y của mình nếu mà đĩa mâm thì giá nó là 65 triệu còn nếu mà đĩa câm thì giá nó là 63 triệu nó sẽ rẻ hơn 2 triệu Toppy thì mình bán là 43 triệu Toppy 43 triệu Của Indo phải không? Hàng Indo Còn quay là Thái Quay là Thái Nhưng mà tại vì chưa kịp để mà đưa cho mấy bạn xem hình